đây bố bố mày bố bố bố bố mày con lợn này cái đi cái đi cái đi cái đi cái đi cái đi cái đi cái đi cái đi em ạ à, em ở đâu em em em cái đi con máy con máy con máy con máy con máy con máy con máy con máy sinh năm bao nhiêu mày ở đâu bố mày à mày chỉ ờ, mặt ai mẹ mày địt con mẹ mày anh em chúng bỏ lúc buổi học của mày luôn đấy mày nghe chưa cái địt mẹ mày luôn đấy đi mẹ mày này cái đi mẹ luôn á mày thích nổi tiếng à mày thích nổi tiếng không bố mày nha bố mày địt cần phải nổi tiếng nhưng mà bố địt vào mặt mày đấy địt mẹ dạ. mày luôn đấy sao sao sao sao sao sao sao lại địt mẹ đi Facebook cho bố mày cái chưa bố mày địt mẹ mày luôn đấy người anh em ở đâu người anh em ở đâu bố mày địt mẹ mày luôn đấy người anh em ở đâu địt mẹ mày bố mày địt mẹ mà luôn đấy mày sao bố mày hỏi mày là mày, mày ở đâu ăn đấy nó sao à, hỏi gì buổi và bố mày lên rồi đấy địt mẹ mà mày mới lên ôi rồi địt mẹ mày vàng bạc mày nhiều nhá vàng bạc mày nhiều nhá bố mày sợ mày quá bố mày sợ mày quá bố mày sợ mày quá địt mẹ mày luôn đấy tao chỉ nói mày một câu nhá tao chỉ nói cho cái mặt mày một câu em có sai về ai đi nữa em có làm cái gì nữa nếu có phải trả giá em cũng xin chăn ăn đầu Mày nói tao ghét đi mẹ mày lên mà dạ đấy ai Mày đi con mẹ mày biết mày lên bố mày đang live bằng facebook của bố mày không Chúng nó chửi bố mày nghe Mẹ à mày luôn đấy Bố mày lên bố mày nói chúng nó mày nghe chưa Mẹ à mày luôn đấy Cái loại mày đi mẹ mày mới vào ấy Thành một chậu như cái loại mày ấy mày nghe chưa Mày đi mẹ mày muốn Bố mày đi mẹ mày luôn đấy đi con mẹ mà cái bạn bố mày này Chỉ đi con Cho bố cái địa chỉ thế Cái của tao Cho bố mày cái địa chỉ Mẹ mày đi mẹ à mà cái thằng đầu cắt moi này mẹ à mà cái thằng đầu cắt moi mẹ à mà cái thằng đầu cắt moi mẹ à mà cái thằng đầu cắt moi vãi lồn luôn đầu cắt moi